Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú hiện tại giờ đang buổi sáng của ngày thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì hôm nay sáng mình lên kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo được thì à, trước mặt mình đây là kết quả số kiến thiết miền Bắc đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về kép 44 các bạn kép bằng thì kép lệch và kép bằng sát kép sát kép là 10 xong một kép lệch xong một kép bằng rất là đúng chạy rất là đúng các bạn ạ kép bằng của chúng ta là 44 tổng 8 và chạm 4 thì ngày hôm qua mình chốt cho các bạn ở trên ờ, dạ, trên ờ, YouTube tham khảo đó là phần đặc biệt thì cái dàn đặc biệt 33 số chọn 49 rất nhiều nhưng mà cũng không có kép mình loại bỏ kép các bạn ạ loại bỏ mất kép chỉ có sát kép thôi 43 34 và 454 thì và 44 bỏ mất kép các bạn nhé thì chúng ta phần đặc biệt chúng ta chạm chúng ta không còn được ăn và cái dàn ba ba số chúng ta không được và xong thổ lô của chúng ta là 8558 và bạch thủ là 6336 thì cái ờ, sông thủ lô của chúng ta cầu đã bị nghỉ các bạn nhé 5885 của chúng ta thì đã không ra còn bạch thủ là 63 và lót 36 thì bạch thủ 63 của chúng ta đã ra từ giải 7.2 và con lót của chúng ta là 63 thì cũng ra từ ờ, giải 6.2 thì vậy là hôm qua mình chỉ giúp cho các bạn đó là ăn được bài thủ là 63 và lót là 36 ở trên ờ, YouTube các bạn nhé đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay sẽ liên quan đến nhau hay không cũng rất là khó thì mình lên cái dàn đặc biệt 24 số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 13 tháng 12 và tháng 11 năm 2019 thì mình vào chốt số luôn bây giờ buổi sáng rồi thì ờ, cũng nên kênh nó sớm một chút cho các bạn các bạn nào vào tham khảo xem thì trùng máu các bạn các bạn cũng có thể xem xét thực ra là cuối năm rồi chúng ta ai cũng có công việc rất là bận rất nhiều bạn chơi sổ số, thì chúng ta bị ờ, thua tha nói chung là bị thua tha và lỡ lật rất nhiều thì mình ờ, chốt những con số ở trên YouTube này hy vọng là trùng máu với các bạn để các bạn tham khảo để các bạn tự tin có thể là trùng máu cầu kèo nó sẽ chuẩn hơn một chút thì các bạn có thể tham khảo các bạn có thể gỡ được chút này thì bài thủ ngày hôm nay đó là ngày 13 tháng 11 năm 2019 cho tất cả các bạn đó là tham khảo đó là con 36 và lót con 63 các bạn nhé hôm qua mình bắt cho các bạn bạch thủ là 63 thì lót 36 thì bằng cả cặp thì hôm nay cầu nó vẫn chạy tiếp là bạch thủ là 36 thì các bạn lót nhẹ vào con 63 với chạm đặc biệt ngày hôm nay các bạn nhé chạm đặc biệt ngày hôm nay thì là chạm 1605 cho tất cả các bạn tham khảo và mình lên cái dàn đặc biệt đây hai tư số các bạn nhé ba bộ mà mỗi bộ là 8 số thì các bạn chơi đặc biệt thì mình nói các bạn uh, chơi lô tô thì các bạn không thể biết được 24 số các bạn nhé ba bộ 24 số đó là bộ 01 và bộ 14 và bộ 13 tức là ngày làm sao hôm nay là chạm 16 rất là cứng các bạn nhé chạm 16 rất cứng và chạm 05 ngày hôm nay 05 chạm 05 bài thủ là 36 và lót đó là 63 và phần lô tô các bạn nhé cho ngày 13 tháng 11 năm 2019 còn số Zalo đây 0868 302 096 thì ờ, các bạn cần tham khảo những con số tỷ lệ cao thì các bạn nhắn tin các bạn ở trong Zalo thì à, tất cả bên mình sẽ anh em sẽ chốt số cho tất cả các bạn tham khảo mỗi chiều những con số tỷ lệ rất là cao trên Zalo thì đặc biệt ngày hôm qua mình chốt cho các bạn đó là có hai con đặc biệt cái dàn 8 số và chốt hai con đặc biệt chốt hai con đặc biệt thôi cho các bạn tham khảo thì con 43 con 93 thì nó ra mất con 44 các bạn ạ bắt được cái chạm 49 nhưng mà cái tổng trạng thì nó ra tổng chạm 38 nó ra mất tổng các bạn nhé rất là tiếc mình xem số số ngày hôm qua mình nó ra cấp bằng của mình rất là tiếc tại vì là phải chơi cái giảm rất là nhiều số hơn 20 số thì các bạn ở trên Zalo nhóm mới được ăn còn đâu ở trên Zalo nhóm thì mình chốt cho các bạn 16 số hai bộ hai bộ đặc biệt và 8 số thôi Vậy hôm nay là ngày ờ, thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì buổi sáng thì mình kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có một ngày làm việc chúng ta luôn là thuận lợi trong công việc và thật là an toàn trong công việc tại vì là cuối năm rồi các bạn ạ thì trước khi kết thúc video thì mình cũng ờ, kính chúc tất cả các bạn là chúng ta hôm nay là chúng ta chơi sổ số miền Bắc tuổi lô tô đặc biệt thì chúng ta có thu nhập từ số miền Bắc các bạn nhé thì à, các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ấn like ủng hộ kênh thì giờ cũng buổi sáng rồi muốn lên kênh thật nhanh mỗi người công việc các bạn và kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày hôm nay đó là buổi tối ngày 13 tháng 11 năm 2019 xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé